Xin chào các bạn Hôm nay thì cửa hàng rẻ không khuyến mại của chúng tôi sẽ giới thiệu một dòng bếp ga dành cho thị trường nhỏ địa nhập thì bếp là hiện nay bếp có model là KGT56BL đây là nội thất bên trong của bếp đây thì tiếp theo á tôi sẽ nắp bếp này lại để ờ, cho các bạn có thể xem ngoại thất của bếp cũng như là tôi sẽ test những cái tính năng của bếp cho các bạn được xem bếp đây thì những nồi lưới phía sau bếp á, và bên dưới á, bên, bên cửa hàng chúng tôi bọc lưới che chắn lại rồi để tránh đi trường hợp chuột sẽ vào bên trong cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn sẽ có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn mới biết ở nhà thì ở đây chúng ta sẽ có ờ, cái bếp nướng này thì chúng ta sẽ có mâm đùi bằng inox đây đây thì cái nướng ở đây á sẽ giúp, giúp cho các bạn có thể ờ, nướng nó tiện lợi hơn không có mất thời gian nhưng mà phải đốt than thì kia là mất thời gian thì đây các bạn chỉ việc là ờ, bật bật công tắc là có thể nướng được rồi rất là tiện lợi thì tính năng đầu tiên á tôi sẽ cho, cho các bạn được xem đó là tính năng phá ga khi tắt lửa thì tôi sẽ mở cùng lúc hai bếp nấu đây của một bít nướng các bạn đã nhìn thấy là ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo á, tôi sẽ vặn nhỏ ngọn lửa lại đây tôi sẽ vặn nhỏ ngọn lửa hai bên lại để có thể dễ thổi để ờ, thao tác tính năng phá ra khi tắt lửa cho các bạn được xem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 thì nó sẽ chạm vào đầu chia lửa ở đây khiến cho lửa tắt nhưng mà các bạn chú ý một điều á là đầu chia lửa này nó nằm cao hơn là cái bề mặt biếu của chúng ta đây nên nếu mà có xảy ra tình trạng mà nước nó có trào ra bên ngoài á thì khả năng mà nó chạm vào đầu chia lửa này là rất thấp nên những nơi mà họ quảng cáo đây là tính năng chống trào là không hề đúng cái nguyên nhân chính mà khiến cho lửa của chúng ta tắt á, thì chỉ có thể là do gió thổi mạnh qua thì lửa nó mới tắt thôi đây cả bếp đều phá ra đây công tắc thì vẫn mở bình thường tính năng tiếp theo tôi sẽ thử cho các bạn xem đó là khóa ra khi nước cạn nồi thì tôi sẽ sử dụng hai cái miếng sắt này đây để thay thế cho hai cái nồi thì ở qua cảm biến này nó sẽ chỉ nhiệt độ lên đến là 250 độ thì biết nó sẽ tự động khóa ra lại thì ở bên dưới nồi chúng ta đó nhiệt độ như yêu cầu đó, phải đẹp là trên 300 độ thì biết mới tự động khóa ra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 tức là một tháng các bạn chỉ tốn khoảng 150.000 tiền ga thôi còn qua thực qua thực tế khách hàng đã sử dụng á bếp ga nội địa nhật á trong vòng 2 năm thì cái lượng tiền ga mà các bạn tiết kiệm được á nó có thể sẽ bằng với cái tiền mà các bạn mua bếp ban đầu nó là ưu điểm của bếp ga nhật nó rất là an toàn tiết kiệm ga và xài rất là bền đây cả hai bếp đều đã giảm ngọn lửa lại nó đã đạt đến nhiệt độ cao nên là ngọn lửa tự động giảm nhỏ ở đây thì độ bếp bên trái của tôi đây là 320 độ bếp phải của tôi đây là 370 đây thì tùy vào cái vị trí nhiệt độ sẽ khác nhau đây bếp bên phải bếp bên trái đã tự động khóa ra đây số tính năng là nước cạn nồi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 cái phản đã tự động khóa ra sau tính năng là nước cạn nồi đây đây chúng ta khóa ra công tắc cái bộ mở bình thường đây thì để mà khắc phục vấn đề về pin á thì khi mà các bạn mua quý được cái hàng chúng tôi á các bạn sẽ được tặng kèm một bộ pin sạc đây bao gồm một viên pin sạc như thế này đi kèm với nó sẽ là một cái lò xo đây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 khi mà có thể hiển thị ánh sáng màu xanh ở đây thì có nghĩa là pin đã đầy rồi bây giờ các bạn nên ờ, rút sạc ra còn để có thể nhận biết khi nào pin yếu các bạn có thể quan sát và có thể hiển thị trên bếp đây khi đèn hiển thị chớp tắt ánh sáng đỏ thì có nghĩa là pin đã yếu hoặc là các bạn cũng có thể để ý vào cái nhịp tính lửa của bếp đây là nhịp đánh lửa đây đây khi mà các bạn nghe tiếng nhịp tính lửa mà nhỏ và nhỏ và chậm á thì cũng nghĩa là pin đã yếu rồi thì các bạn cũng nên cắm sạc vào thì ở bên pin này đây nó sẽ có cực âm và cực dương thì bên chúng tôi cũng làm dấu cộng và dấu trừ để các bạn có thể nhận biết khi mà các bạn mua bếp ở nhà ở dấu cộng chính là cực dương và dấu trừ chính là cực âm thì khi các bạn lắp đi vào bên trong á, các bạn sẽ nhớ lưu ý một điều như thế này là chúng ta sẽ hướng cực dương ra bên ngoài và cực âm vào bên trong tức là viên pin tức là dấu cộng á, sẽ ra bên ngoài và dấu trừ sẽ vào bên trong tránh trường hợp lắp đảo cực pin vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin á, thì bếp sẽ không thể nào hoạt động được và có thể xảy ra tình trạng hư hỏng pin của chúng ta nên là các bạn hãy ờ, cẩn thận với điều này nhớ lưu ý điều này thì vì chúng ta chỉ sử dụng một viên pin thôi nó sẽ không đủ độ dài của hộp pin này nữa là các bạn sẽ mượn cái lò xo này đây các bạn sẽ mất một cái đầu lò xo này đây và phía trên đầu cực dương tức là dấu cộng của viên pin đây nó sẽ có những cái lỗ nhỏ như thế này thì các bạn sẽ mất cái lò xo này vào những cái lỗ này đây để chúng ta có thể cố định cái lò xo này lại đây để khi mà các bạn cho vào bên trong sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp thì bung ra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 thì các bạn nhớ lưu một điều như thế này khi mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ này đây thì chúng ta sẽ để học pin này trống đây chúng ta thấy pin bên ngoài hết vì nếu như mà các bạn sử dụng cái hẹn giờ đó mà các bạn vẫn pin bên trong á thì khi mà hết thời gian nổ cắm đây thì bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì nó vẫn còn cái nguồn điện tiếp vào bên trong bếp nên là các bạn nhớ lưu ý điều này khi mà sử dụng cái hẹn giờ á thì chúng ta sẽ để pin ra bên ngoài ở đây thì chúng ta sẽ có nắp che đầu chia lửa bằng inox đây với cái loại nắp che đầu chia lửa này á, thì các bạn có thể nấu nướng thời gian dài mà không sợ xảy ra tình trạng rỉ sét mục như là những loại nắp sắt đối với những những loại nắp sắt á, khi mà các bạn sử dụng một thời gian dài thì nó sẽ xảy ra tình trạng là mục sét nó sẽ bị bể ra còn đối với loại inox này đây nắp nắp inox này thì bạn có thể sử dụng thoải mái thời gian dài mà không sợ tới tình trạng như vậy thì công dụng của nó chính là để giúp cho ngọn lửa chúng ta được tỏ đều ra nó sẽ không bị chậm lại một chỗ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 thì cũng có thể liên hệ trực tiếp cho anh Nam để có thể nhận được những chính sách ưu đãi trên cái đại lý đây clip đã tự động khóa ga đây sau thời gian hẹn giờ cho họ cắm đây đây đã khóa ga công tắc điện hoạt bình thường thì các bạn cũng có thể truy cập vào youtube ở trên điện thoại hoặc là trên tivi á và tìm từ khóa là rẻ hơn khuyến mãi